Em ờ, mang thai được ờ, mấy tháng rồi? Dạ hơn 8 tháng nè Hơn 8 tháng nè Mấy bé rồi chị? À, được ba bé rồi à, Bé này bé thứ tư Phai phục, phai phục Hồi đó giờ á, mình thấy nó cũng hiền Mà tới hồi á, bữa đó cái em biết nó ghen chồng nó Mà nó giận dữ lên quá trời luôn ạ Mà cái con nhỏ đó thì ở nhà trọ Nó nghe ai nói sụt xịt sao Tưởng đâu là chồng nó là quen biết với à, nhỏ đó nghe, nghe cũng như nghe đồn dạ mà con nhỏ này ta vừa đi ra mà tao đón taxi người ta đi mà nó mở cửa taxi vô lôi người ta xuống rồi <laughs> thì lúc đó mình mới nói trời ơi con dâu á hả hồi nào giờ mình thấy nó hiền mà ai về đâu cái nết tới hồi nó ghen lên nó cũng dữ quá cũng mất dữ lắm hả <laughs> mấy liên nó cũng buồn mấy không nó cũng sợ nó không có con cho nên nó là trong lòng nó cũng bực bội lắm này nọ nó nhiều khi thì nó cũng ờ, khóc Ờ, làm mẹ thì mình chỉ biết khuyên thôi chứ mình đâu có biết chừng nào nó có con đâu mà mình mình mình, mình an ủi nó thì mình cũng chỉ nói là ờ, thôi ờ, từ từ rồi cũng sẽ có con phải không nói chung là thì chỉ có vậy thôi chứ cũng ờ, cũng không có gì mà đến nỗi là ờ, lớn lao cái lúc đó cảm xúc của chị như thế nào rất là tủi thân buồn buồn nhiều lắm nói với ông xã anh bỏ em đi tại vì em không để được cho anh buồn dữ lắm bốn năm sau mới có con được à, có thể giới thiệu về mình Tôi tên là Nguyễn Thị Thu Thủy, 56 tuổi, kinh doanh nhà trọ dạ. ở ờ, chợ Bún, ờ, Bình Dương Chợ Bún ha, nghe cũng muốn ăn bún rồi đó <laughs> Dạ còn chị? Em, em tên là Trần Thị Kim Liên dạ. Nay 28 tuổi ờ, Làm dâu của mẹ được 10 năm rồi wow. 10 năm Em mang thai được ờ, mấy tháng rồi dạ hơn 8 tháng anh hơn 8 tháng rồi hả mấy bé rồi chị à, được dạ. ba bé rồi Trời ơi. À, bé này bé thứ tư phai dạ. à. <laughs> phục phai phục trời ơi sao mà trẻ đẹp quá vậy em làm nghề gì tối thì đi dạy võ phụ xã trời, trời ơi còn ờ, ban ngày ở nhà thì ờ, trong mấy bé với lại kinh doanh tự do thôi à dạy võ hả dạ đúng hèn chi tới bốn đứa khỏe dữ ha bốn đứa cô ơi ừ, cô có khuyên là con mình ờ, sinh ít ít không mới đầu nó sinh hai đứa ừ. dạ. cái xong cái nó sinh thêm đứa nữa cái nó mới nói mẹ ơi bây giờ là con mới chỉ có một đôi dép rưỡi à phải một chiếc dép nữa mới được hai đôi là phải đẻ đứa nữa mới đủ bốn đứa là hai đôi hai đôi dép Trời, vì hai đôi dép mà không bốn đứa <laughs> con con ý, ý ý định gì nữa không chưa biết rồi dạ vài năm nữa rồi mình tính tiếp thôi thôi Ôi. cái này không phải nhà lo mà tôi lo nha cái lần đầu tiên mà cô ờ, gặp con dâu tương lai của mình đó cô ấn tượng như thế nào hồi lúc đó đó thì ờ, cũng đi uh, mua bán này nọ đồ đó thì quen với uh, bà xui là mẹ của bé liên á dạ rồi xong rồi á, chị em thì cũng ờ, cảm mến nhau rồi mới mời xuống nhà chơi thì à, lúc đó mẹ bé liên xuống á, thì có dắt à, liên theo mà cái ấn tượng đầu tiên á, là bữa đó là mình à, có nấu cơm để mời à, hai mẹ con ở lại dùng cơm trưa yeah. Dạ thì không biết là gia đình nấu ăn ngon hay sao á mà bé liên á vô nó ăn năm chén cơm trời với lại à, một cái ấn tượng á thì khi mà mình gặp bé liên á thì à, mình nhìn à, ủa con nhỏ này sao nó không phải con mình á mà sao nó cũng hao hao giống mình <laughs> mà tới chừng á về sau này á cứ ra đường mà nói mẹ chồng nàng dâu cái ai cũng nói tưởng con ruột không à nói ủa sao con dâu mà sao có nét giống chị dữ à <laughs> nói chung là hòa hợp ngay từ lúc đầu đó hả à, từ lúc đầu là thấy hợp rồi nhưng ăn năm chấm cơm ăn năm chấm cơm là mình cũng giật mình rồi à, nhưng mà lúc đó thì mình chỉ suy nghĩ là à, chắc tại gia đình mình nấu ngon quá chị chị có ấn tượng gì với mẹ chồng của mình không ha dạ ừ, lần đầu tiên mà em gặp mẹ đó thấy sao mẹ trẻ quá tưởng đâu cái người chị ở trong nhà không à <laughs> mẹ sao mà đẹp mà trẻ quá chừng luôn dạ à, thấy đồ ăn ngon quá <laughs> ăn quá chừng luôn cái về nhà mới suy nghĩ lại trời có khi nào mà thấy mình ăn nhiều quá vậy ghê không chứ <laughs> lúc đó chưa có ờ, quen con của cô ha sao chưa quen à. khi mà xuống thì hai đứa nó gặp nhau thì bắt đầu là nó mới ờ, quen nhau à tức gặp nhau từ năm chén cơm đó hả từ năm chén cơm à, ông, ông xã giờ nói trời ơi em sao em ăn cơm dữ vậy em <laughs> từ cái bữa cơm đó đó thì bao lâu thì à, hai vợ chồng mình mới quen nhau vậy dạ um, chừng vài tháng sau là hình như là mẹ cưới về nhà mẹ luôn <laughs> hai đứa nó quen nhau á là cho tới lúc à, hỏi cưới bỏ rượu rồi chỉ có 4 dạ. tháng thôi lý do tại sao cô cưới nhanh như vậy thì à, hai đứa nó nó hợp nhau dạ. rồi tới lui tới lui á, thì à, khi mà nó nói là nó thương nhau á thì mình mới đi coi tuổi thì à, thầy nói là cưới trong năm luôn không có để sang năm thành ra là mới tiến hành đó là trong vòng chỉ có mấy tháng thôi à cưới theo thầy đó ha dạ. <laughs> cô thích điều gì con dâu của mình đi ra đường á cái ai cũng nói á sau uh, giống hai mẹ con chứ không có giống uh, mẹ chồng với con dâu à. nói sau cái mặt cái nét giống giống mà có cái điều cũng uh, buồn cười lắm cái lúc mà mới cưới về á cái dắt nó đi chợ cái ai cũng nói chứ khiều lại nói nhỏ nói bà coi chừng coi chừng con riêng của ổng <laughs> cái mình nghĩ bụng dù con riêng của ổng thí dụ ổng biết đi nữa ổng làm sao ổng dám cưới cái con trai của ổng ừ, đúng rồi chị... những cái điều gì mà cô không thích con dâu không thích nó thì ở cái chỗ là đó nó bù lu bù lo cũng ghen bù lu bù lo quá hồi đó giờ á mình thấy nó cũng hiền mà tới hồi á bữa đó cái em biết nó ghen chồng nó mà nó giận dữ lên quá trời luôn ạ mà cái con nhỏ đó thì ở nhà trọ nó nghe ai nói sụt xịt sao tưởng đâu là chồng nó là quen biết với à, nhỏ đó nghe cũng như nghe đồn dạ mà con nhỏ nó ta vừa đi ra mà tao đón taxi người ta đi mà nó mở cửa taxi vô lôi người ta xuống rồi <laughs> lúc đó mình mới nói trời ơi con dâu á hả hồi nào giờ mình thấy nó hiền mà ai về đâu cái nết tới hồi nó ghen lên nó cũng dữ quá cũng mất dữ lắm hả <laughs> rồi cô xử lý sao cô rồi cái ờ, đóng cửa lại ờ, cho xe taxi chở người ta đi chứ người ta có làm gì đâu nếu lúc con dâu thì giải thích sao với mẹ chồng rồi lúc đó thì nó cũng bù <laughs> bù lo lên à, khóc bù lu bù lo lên rồi ông xã giải thích riết rồi mới nguôi cái cơn à. giận hết cái cơn ghen xuống chứ vậy nhưng mà cũng mới đây cũng vậy nữa hai vợ chồng thì đi ờ, dạy võ <laughs> mà chồng dạy võ thì ờ, con gái 17 18 tuổi cái không biết làm sao cái cũng ghen cũng buồn lu bù lo lên nữa ông ông ông thầy giáo sư nghĩa à. hiệp lắm nên ờ, học trò mà có khó khăn gì là thầy giúp đỡ hết à <laughs> lâu á cái ờ, nó điện thoại qua nó mẹ ơi qua coi anh tú ảnh giày này kia kia nọ thì mình qua thì nói chung mình thấy con dâu nó giận thì mình chỉ la con mình trước dạ. rồi sau đó mình mới ờ, la chung hết hai vợ chồng là không có được cãi cọ này nọ đồ chị chị có cái điểm gì mà không thích đó mẹ không mẹ quá là thần tượng <laughs> quá thần tượng gì chị thích cái điểm gì nhất dạ mẹ rất là tài giỏi à, thương chồng thương con quán xuyến hết những cái uh, việc trong nhà vậy mẹ rất là chu toàn mẹ mà đi du lịch ở đâu mà 10 ngày nửa tháng là ở nhà cha con như là bùng nổ <laughs> cãi qua cãi lại rồi làm việc này cũng không xong làm việc kia cũng không xong dạ. <laughs> mẹ lo lắng hết đúng không dạ nhưng có bao giờ ờ, em giận mẹ điều gì không hình như là không có giận mẹ được cái có gì. à có cái gì mà đó giờ chưa có dám nói ra ờ à, có không như chắc cũng không có giận á tại vì mẹ mẹ đối xử cư xử ừ, đều là hòa đồng hết dạ chỉ có ừ, cái tính con nít của mình nên ờ, khi mà mẹ cưới ờ, chị dâu á dạ. cái ờ, tình thương của mình bị san sẻ <laughs> cái mình cảm thấy ôi sao lúc đó mẹ thương con hết rồi bây giờ là mẹ lại thương thêm một người nữa cái mình ừ, mình cảm thấy buồn buồn <laughs> nghĩ vậy chứ không có buồn mẹ gì rồi mẹ có khi nào giận con dâu điều gì không thì giận thường là hai vợ chồng nó cãi cọ là giận cái lúc mà mình qua mình la đó không có im là nó cũng uh, giống như là nó cũng cãi cho cái uh, theo cái lý của nó là đúng yeah. Dạ. vậy đó yeah. Dạ. như lúc Rồi... đó thì ờ, cô có giận không thì cũng giận chứ phải mình phải dùng cái quyền là mẹ của mình mình la để cho tụi nó im thì lúc đó là nó bớt bắt đầu nó im mà nhiều lần vậy không cô cũng thường xuyên là ơi, à, nhiều nha. tại vì có mấy đứa nhỏ đó rồi à, chỉ, là hai vợ chồng là cãi cọ vậy mà cãi cọ điện mình qua cái mình giận có hồi nhiều khi mình qua tại mình biết qua cũng xử mấy đứa nít nữa làm quan tòa à. mà em sợ điều gì nhất ở mẹ chồng của em sao mẹ giận lên <laughs> sợ dạ. làm những chuyện gì đó sai để cho mẹ buồn mẹ khóc có bao giờ chị làm cho mẹ khóc chưa có rồi hôm bữa em có bầu mà giận ông xã quá cái người mình nó mệt lên á cái làm cho mẹ khóc mẹ nói ừ, con mà giận như vậy nữa là, là, là mẹ đưa đi bệnh viện đó mẹ mẹ khóc quá chừng mẹ ôm lại mẹ nói thôi đừng giận nữa đừng giận nữa hai mẹ con ôm nhau khóc luôn cũng tình cảm quá hả nói chung không có gì mâu thuẫn lớn đúng không dạ với à, lại thương mẹ là lúc mà đi bệnh viện xanh á là mình đau cái mẹ mẹ cũng đau mẹ khóc luôn dù là mẹ chồng nhưng mà mẹ thương lắm lúc mẹ khóc thì em nghĩ sao em nghĩ mình phải cố gắng mạnh mẽ có bao giờ em tự thấy có lỗi với mẹ chồng mình không có lỗi với mẹ những lúc mà hai vợ chồng những chuyện không có gì lớn hết mà để cho mẹ phải buồn phiền mẹ phải chạy qua chạy lại đi xử hai đứa <laughs> như hai đứa con nít vậy ờ, có một người này cũng cũng khó chịu khi mà cái sự việc xảy ra giữa mẹ chồng và con dâu đấy dạ. ha bây giờ mình xem cái người này nói cái gì nhé mẹ dặn con dâu nhất là chuyện trước khi có con vợ mình còn trẻ không có con thành ra bực bội trong lòng hay cãi nhau giận dỗi đập phá đồ thì mẹ không thích điều đó nhưng mà bản tính của ờ, vợ mình lúc đó còn trẻ lắm chưa có hiểu được cái điều đó à, lúc đó thì ừ, mình cũng khá là đau đầu giữa việc mẹ chồng với con dâu tức là câu chuyện ở đây là đã có mâu thuẫn xảy ra nhưng trong lúc mâu thuẫn đó thì mẹ chồng hay nàng dâu ai sẽ nhường ai nói chung là lúc đó đó thì à, bé liên nó cũng buồn với không nó cũng sợ nó không có con cho nên nó là trong lòng nó cũng bực bội lắm này nọ nó nhiều khi thì nó cũng ờ, khóc ờ, làm mẹ thì mình chỉ biết khuyên thôi chứ mình đâu có biết ờ, chừng nào nó có con đâu mà mình mình mình, mình an ủi nó thì mình cũng chỉ nói là ờ thôi từ từ rồi cũng sẽ có con phải không nói chung là thì chỉ có vậy thôi chứ cũng cũng không có gì mà đến đổi là lớn lao cái lúc đó cảm xúc của chị như thế nào rất là tủi thân buồn buồn nhiều lắm nói với ông xã bỏ em đi tại vì em không để được cho anh buồn dữ lắm bốn năm sau mới có con được nhưng lúc đó sao mình không chia sẻ thẳng với mẹ chồng luôn thì ba mẹ cũng thương cũng đi bệnh viện này cũng đi bác sĩ kia cũng trị cho nhưng mà mình thấy mình không có con được cho ba mẹ buồn dữ lắm con cái là cái trời cho cái mà. duyên là cái duyên dạ. trời cho này à... Ừ, sau 4 năm đó giờ được bốn đứa cũng được <laughs> <laughs> này người ta gọi là đẻ bù nè gấp đôi rồi chú rồi hôm nay thì à, à, cũng có những cái mâu thuẫn nho nhỏ như thế mà nhiều năm qua mình cũng à, giấu kín ha hôm nay à, à, có cái dịp chia sẻ ra thì mong tất cả mọi thứ nó nhẹ nhàng hết à, em cũng đừng có xúc động về những cái điều đó nữa bởi vì đang à, mang em bé, bé mà nha dạ. đừng xúc động cố gắng mình à, giữ sức khỏe thật tốt ha à, có mẹ à, chồng thế này thì quá tuyệt vời rồi à. <laughs> à, cũng đừng có ghen nữa quá bởi vì anh nghĩ rằng à, chồng em bốn đứa con thì à, nội mà lo cho con đầu tắt mặt tối thì không có thời gian mà bằng ăn gì đâu <laughs> đừng có lo ha à, chúng ta sẽ xem à, người trong cuộc mong muốn cái điều gì con gửi lời đến mẹ là vợ con thì hướng ngoại nhiều Ờ, thành ra không nhiều cái việc bút nút mẹ cũng biết điều đó thì mẹ cũng thông cảm cho vợ con gửi đến vợ yêu dấu của anh anh cũng mong em là cố gắng học dạy ba món ăn à, để mỗi khi mà nhà có tiệc thì em cũng có ra nấu ăn cho mọi người biết à, em cũng giỏi gì bếp nút chứ cuối cùng thì con muốn gửi lời đến cho mẹ và vợ đề nghị là mỗi khi ra đường là hai người Ừ, cố gắng để ý tới con nhiều hơn à, tại vì à, hai người đi chung mà cứ giống như mẹ con ruột còn con là con ghẻ ừ, hoặc là bức xúc phải nói là rất là tuyệt vời khi mà chàng trai nói được con tưởng đâu con con ghẻ là hay lắm rồi đó <laughs> à, hôm nay thì à, nhân dịp này thì à, mình có muốn nói điều gì với mẹ mình hay không tụi con yêu mẹ rất nhiều mong cho mẹ à, luôn là giữ gìn sức khỏe thật tốt để ờ, ở với ừ, chúng con ừ, mẹ có đi chơi xa thì đi ít ít thôi <laughs> đi nhiều quá nhà cha con con ừ, quán xuyến công việc không hết <laughs> cô có mong muốn ờ, thay đổi ở con dâu mình điều gì nữa không thì như ờ, mình nói lúc đầu á nó không có biết làm đồ ăn gì hết á nhưng mà sau thì ở riêng thì ờ, mình qua thì mình thấy nó cũng có làm đồ ăn cho chồng nó thì cái điều mình ờ, mong mỏi là nó giỏi giang hơn dạ. chứ còn chuyện ở ngoài xã hội là nó giỏi lắm à, cảm ơn cô với lại em đã tham gia chương trình à, những cái mong muốn nãy giờ thì hai người đã nói rồi thì thì trước mặt mẹ chồng em hứa điều gì đi mẹ muốn thay đổi điều đó đó con hứa với mẹ là con sẽ lớn hơn trưởng thành hơn không nhõng nhẽo nữa ừ, có gì là con sẽ chia sẻ với mẹ hết con sẽ cố gắng à, nấu được vài món ăn cho chồng <laughs> con à, lo cho cháu của mẹ nấu vài món ăn cho mẹ <laughs> nếu mà vậy thì à, con dâu nó thấy vậy thì quá tốt rồi quá tốt ha mình cũng chỉ mong mỏi nhiều đó với lại à, hai vợ chồng nó được hạnh phúc mà đừng có ghen nhiều quá mệt mẹ chồng à hứa nha <laughs> dạ ít ghen lại chút xíu nha chúc cho cô thật nhiều sức khỏe chúc gia đình hạnh phúc nha cảm ơn à, chú Ngọc Linh với dạ. cô Lê Lộc dạ dạ, dạ cảm ơn cô à. à, đây là món quà mà chương trình gửi tặng cảm ơn dạ, dạ. cảm ơn cô cảm ơn chị dạ. Rồi, xin chào cô Chào em Dạ, chào Mời cô ngồi. Chào chị Xin mời cô giới thiệu về mình ạ à. à, Xin chào uh, à, Quyền à, Ninh và Lê Lộc Dạ Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Phạm Thị Sinh Ở à, huyện Cà Rông Nô, tỉnh Đắk Nông Cà Rông Nô Cà Rông Nô <laughs> Đắk Nông Dạ, Đắk Nông Cách thành phố Hồ Chí Minh xa lắm ha Xa lắm Dạ, nhưng lý do tại sao từ xa mà cô đăng ký tham gia chương trình này? Tôi rất thích coi cái chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò dạ. Mà thích nhất là chú Quỳnh Ninh mà dẫn à, làm MC á à, Rất dạ. là thích hâm mộ à, chú Quỳnh Ninh dữ lắm cái cô, cô con gái út ấy, cô mới xem cái chương trình cô mới biết cái chương trình là mẹ chồng nàng dâu này cái cô mới nói à, với con dâu là chị đăng ký đi là chương trình này vui lắm mà có chú Quỳnh ninh à, dẫn chương trình nữa đăng ký đi hai mẹ con đi <laughs> cái con dâu mà con đăng ký mẹ đi luôn hãy chơi luôn <laughs> dễ thương quá cô dâu rủ còn, về đăng à, ký à, xin hả? giới thiệu với quý vị đây là con dâu em <laughs> dạ. dạ dạ em xin chào hai mc toàn à, thể khán giả ở dưới em xin giới thiệu em tên là đỗ thị nhung À, em năm nay 27 tuổi, hiện à, đang làm giáo viên và hiện tại đang ở và công tác tại tỉnh Đắk Nông. Và em làm dâu à, của mẹ sinh năm nay là 3 năm rồi. <laughs> Ở nhà mình có em bé chưa chị? Dạ em à, có một cháu năm nay 6 tháng. À, xin hỏi cô là cái lần đầu tiên á mà cô gặp con dâu tương lai nha <laughs> thì cô uh, suy nghĩ thế nào và cảm nhận thế nào về con dâu lần đầu tiên à, mà gặp con dâu thì chưa gặp đâu cái thằng con trai á à. là cái tính hắn là hắn đi mà hắn quen cô nào á là nó về nó nói mẹ liền nó quen nhiều cô lắm <laughs> đến khi à, cái cô này á là nó bảo mẹ ơi con bỏ cô kia rồi chờ con quen cô này cô này là cô nào kêu cô trên huyện á Nhà bảo bữa nào dắt về đây mẹ xem thử nhá thế con nó bảo dạ nhưng mà con nói trước mẹ nha cô này là cô ngoại kinh lắm hồi xưa cô học cấp 3 cô xông vào lớp cô cô đánh con họ luôn đấy trời đất ơi <laughs> cô dữ lắm Chà, kệ con cứ dắt về đây mẹ xem biết đâu ở trong đám cỏ dại là có bông hoa đẹp dắt về đây mẹ xem <laughs> hay quá nhỉ Cái, xong một ngày á, là con trai mới dắt về dắt về thì thấy cô này bé quá vừa nhỏ người nhỏ mà lại thấp nữa bé lắm chứ không phải như bây giờ đâu vô nhà thì thấy cũng ấn tượng là cái gì nhanh nhẹn nhanh miệng này nhanh tay việc gì cũng làm được ờ, rửa chén quét nhà hay là bất kể làm việc gì cũng làm được nhưng miệng mồm thì nhanh cứ hỏi cô thế này kia em thấy mẹ chồng như thế nào hồi mẹ em quen thì thì em cũng không không có tìm hiểu nhiều về mẹ chồng xong ờ, em về thì em thấy mẹ em hồi đó ờ, cũng thân thiện lắm em về nhà là ờ cháu mới tới chơi hả uống nước này cháu ăn này cháu mình ví dụ mình ngại mình không ăn thì ừ, ăn thì ăn, ăn, ăn, ăn. ấn vào tay nữa đó xong, có sợ không có sợ mẹ chồng không không em không sợ chuẩn bị đám hỏi á thì mấy người mới nói chứ trời ơi mình nghĩ gì mình về mình làm dâu bà đó rồi bà ghê lắm này kia xong rồi em nói chứ đâu có ghê gì đâu Ờ, kệ chứ mình ờ, mình quen con bả về mình ở với con bả ở chi với bả đâu mà sợ <laughs> ừ. cái, cái ừ, ừ, làm dâu xong đến khi về mấy người hỏi chứ cảm giác mày sao cái bình thường có gì đâu thì về em mới biết là mẹ em không như người ta nói có khi nào hai mẹ con mâu thuẫn với nhau không mâu thuẫn thì chưa chưa có khi nào chưa mâu thuẫn bao giờ <laughs> ví dụ như là con dâu mà đẻ nằm trong phòng á là mẹ gọi con trai lên là nói với con trai ấy là từ nay sắp tới vợ con có bầu rồi nè quần áo của vợ con cái gì của vợ con là con phải giặt hết con phải giặt cho vợ con nó mới có cái tình nghĩa vợ chồng <laughs> chứ còn mẹ là mẹ giặt cho hắn vô tư bữa nay sắp tới là con không được làm cái gì hết con cứ nhà nằm cũng không quét đường. cứ nằm đó coi như mẹ chồng lo hết con dâu mẹ chồng lo hết nhưng mà hỏi thiệt nha nếu lo từ ly tí gì luôn hả lo hết luôn rồi cái ngày mà ờ, đám cưới xong rồi đêm tân hôn có lo luôn không có có luôn hả sao chị lo sao chị lo dùng gì nữa em em đi ra em ờ, đánh răng rồi để vô vô phòng ngủ này này mẹ nói này mẹ chia đứa mẹ đưa cho hai cái khăn hỏi ừ, cái này làm gì mẹ thì cứ mà mà cứ thì có biết gì đâu Ủa? là mẹ em đưa cho em hai cái khăn, làm, làm sao đâu cũng biết nào cái chi nữa <laughs> Ủa gì kỳ vậy đám cưới con chưa hình đám cưới là sắm sửa con hết mua cho một cái khăn khăn tắm kêu mẹ chưa hồi nào mẹ dùng cái khăn tắm đó nhưng mà mẹ mua cho con dâu cái khăn tắm đó đẹp nhất mềm mại nhất cái câu chuyện này thấy được rằng là bà mẹ chồng rất là tỉ mỉ lo đến cái chuyện đêm tân hôn luôn động phòng con đưa hai khăn vô sáng hôm sau sáng hôm sau ngủ dậy chứ cho cho mày mượn lại hai khăn đúng không không phải sáng sau ngủ dậy này này hỏi dạ gì á mẹ thế tối hôm qua làm gì không thế đã động phòng chứ cái đứng ngay đó lắc đầu mẹ chồng nói con dâu con chưa động phẳng mẹ đâu luôn rồi <laughs> những cái năm tháng ở chung nhau 3 năm đó thì à, mẹ chồng có thấy con dâu có tật xấu gì không mà mình không thích đâu. con dâu có mỗi cái tật xấu là không biết nấu ăn không biết nấu luôn không biết nấu ăn mới lại à, rửa chén á ôi cái hôm mới về làm dâu á là bắt đầu bà con về hết rồi buổi chiều hôm đó là bắt đầu con dâu ra rửa chén rửa chén thì có cái bồn rửa chén nó đứng ngang người này này con dâu rửa mà chúng cái tô nó to á, mà nó bằng sành nữa không biết rửa kiểu gì vừa rửa cái bắn từ đây từ trên cái bồn rồi chén bay xuống chén nó luôn bể hết luôn cái à, mẹ không dám nói chi mẹ lại sợ là con con sợ mẹ sợ là con sợ mới về làm dâu mà lại làm bể chén này nọ mẹ không dám nói bảo ui chết rồi con làm nào thế tuột tay hả con thôi lỡ rồi bể rồi thôi cái vô tối tối cái thằng con trai nó bảo đây chứ cô không muốn rửa chén rửa bát thì cô nói với tôi tiếng cô mới về làm dâu mà cô làm gì dữ vậy nhưng mà cô này có cái tính là nấu ăn là rất là dở bụng à, mẹ chồng thì đã nấu dở rồi mà con dâu còn nấu dở hơn nhưng <laughs> hỏi thiệt cô nha à, cô có thể cho chia sẻ lý do tại sao mình thương con dâu đến mức như hơn con ruột của mình luôn vậy thương con dâu là lý do là mình cứ nghĩ mình cũng là con gái này mình cũng lấy chồng mình cũng làm dâu nhưng hồi xưa gặp bà mẹ chồng khó tính quá thì bây giờ mình nghĩ con dâu nó cũng giống mình thôi nếu mà mình thương hắn này thì hắn thương mình còn mình nếu mình không thương hắn đâu thương mình đâu thôi mình cứ thương hắn như con ruột mình nhiều khi thương hắn hơn con ruột đấy con gái nữa phần bì nữa bảo đấy chứ mẹ là không công bằng con gái út ngồi đó à. út ngồi đó <laughs> gái út, okay, ngồi, luôn hả? gái út nó ngồi đi hết <laughs> con gái út rồi mẹ không công bằng tôi lại bảo đấy chứ thì ờ, họ bảo là con gái là con người ta mà con dâu mới chính thức mẹ cha mua về con dâu mới là con của mẹ còn con mai mốt con đi lấy chồng con nhà họ rồi họ thích họ cho con về thăm mẹ mà không thích thôi nên mẹ phải thương con dâu mẹ à, vì lý do đó à, hả? À, lý do đó nhưng mà đây cũng là để đức là cho con con ừ. gái của mình á sau này con gái mình đi lấy chồng là biết đâu gặp uh, mẹ chồng cũng dễ như dạ. mình đúng không cái này là cũng lo cho cho con đó con <laughs> em có thấy anh cảm giác hạnh phúc mà khi gặp được mẹ chồng thế này không dạ có <laughs> nói chung là em em em hài lòng lắm em em thương mẹ em lắm mẹ em làm nhiều mà làm cũng vì con về cái á xong rồi hồi mà em mới về làm dâu cái mẹ em kể là ngày xưa mẹ học đến lớp 2 thôi mẹ không có biết chữ nhưng mà mẹ em giỏi em thấy mẹ em giỏi nhiều cái lắm bây giờ hiện tại là nhà em là làm nông nghiệp á làm rẫy làm đồ đó nhưng mà mẹ em vẫn ờ, tham gia các công tác ở ngoài nữa rồi mẹ em đi bán ờ, thêm bảo hiểm bảo hiểm nhân thọ mình nhá mẹ em giỏi lắm một cái sự ngưỡng mộ ờ, của con dâu mình khi nói đến mẹ chồng con dâu rơi nước mắt luôn ha thực sự là đây là một trong những cái tình cảm mẹ chồng con dâu mà quy linh cũng ngưỡng mộ đấy nãy giờ mình à, thấy rằng hai người à, cũng quá thuận hòa với nhau ha không có gì mâu thuẫn mà thậm chí hai người yêu nhau như là hơn mày con ruột luôn á mình khai thác hoài không ai mâu thuẫn hết trơn á coi coi người thứ ba có có khai thác được không nha để xem người thứ ba nói như thế nào ừ, cuộc sống ờ, vợ chồng em thì cũng ờ, khá là hạnh phúc ờ, sau 3 năm mà chung sống với bố mẹ em thì ờ, giữa mẹ và vợ em cũng ờ, không có xảy ra một cái vấn đề ờ, gì khúc mắc với nhau cho dù là nhỏ mẹ em thì rất là thương con dâu và ngược lại thì vợ em cũng vậy cũng rất là thương mẹ em trong cuộc sống thì đôi khi cũng xảy ra hai vợ chồng cũng có tí mâu thuẫn thì cứ mỗi lần mà em vợ em lời qua tiếng lại thì mẹ em thấy như vậy là mẹ em vào mẹ em chửi em thôi Ờ, không cần biết ai đúng ai sai vậy cứ thấy hai vợ chồng ờ, nói qua nói lại cái là mẹ em chửi em thì ờ, có nhiều lúc em cũng hỏi là mẹ sao mà cứ mỗi lần mẹ thấy vợ chồng con cãi nhau thì mẹ lại chửi con mẹ đâu có đã biết ai đúng ai sai đâu mà mà mẹ đã chửi con rồi mẹ phải tìm hiểu vấn đề xem là ai đúng ai sai chứ đâu có phải lúc nào con cũng sai mà lúc nào vợ con cũng đúng đâu thì mẹ em mới bảo là con là người đàn ông là một người chồng người cha thì ờ, cho dù vợ con có đúng hay là không đúng đi chăng nữa thì con cũng phải ăn nói nhẹ nhàng với vợ con con muốn vợ con ờ, sống tốt với con đối xử với con đàng hoàng á thì con phải sống tốt với vợ con trước và đối xử ờ, tốt với vợ con trước nữa. cô con thấy rất là hay luôn á con nghĩ là cô đã trải qua một quá trình làm dâu có thể nói là khó khăn phải không cô nên là đó cũng là lý do mà cô binh con dâu của mình hiện tại phải không cô mấy này à, con dâu nó đâu có cái gì sai đâu mình làm biết biết kể là, là là con dâu lại kể với mẹ vậy thì cô mong muốn điều gì con dâu của mình qua chương trình này thì cũng mong muốn con dâu là học hỏi thêm các cái món ăn á còn à, con dâu con có thấy à, mẹ chồng cần thay đổi cái gì cho nó hoàn thiện hơn không dạ à, cháu muốn là ờ, thông qua chương trình này cũng ờ, gửi lời cảm ơn tới chương trình đã tạo điều kiện cho hai mẹ con bay từ đắk nông đi vào trong đây <laughs> và muốn ờ, mong muốn một điều nữa là mẹ bớt làm đi một chút mẹ dành thời gian chăm cháu <laughs> mẹ tại mẹ em tham việc lắm <laughs> mẹ em không chịu nghỉ đâu chúng ta xem ờ, người thứ ba trong cuộc mong muốn thay đổi như thế nào em mong sau là vợ em thì nấu ăn ngon thêm một chút xíu nữa tại vì hiện tại thì vợ em nấu ăn cũng không được ngon cho lắm ừ, công việc của em thì cũng đòi hỏi sức lực nhiều nên là đi làm về cũng mong có một bữa cơm ngon lành để ăn nhưng mà nhiều khi ờ, hiện tại bây giờ thì không được ngon lắm nên là em mong vợ em sẽ học hỏi tìm ra những món ăn ngon để nấu cho chồng cho con còn à, về tình cảm giữa mẹ và vợ em nữa thì em cũng mong là bây giờ vợ chồng em ra ở riêng rồi nhưng mà em vẫn cứ mong tình cảm của mẹ và vợ em thì sẽ mãi mãi bền chặt được như như bây giờ à, cảm ơn à, cô rất nhiều dạ thông à. qua chương trình này thì à, tôi cũng có, có lời cảm ơn với ông bà suy gia dạ. mà cho tôi một cô con dâu ờ, nhỏ nhỏ xinh xinh nữa hè tôi rất là cảm ơn à, ông bà xây ra anh nghĩ rằng em cũng nên thay đổi đi con hứa là sau này con sẽ cố gắng học nấu ăn ngon con mong là sau này có những gì con sai sót đó thì mẹ có thể bỏ qua tất cả cho con con mong là ba mẹ bớt làm đi <laughs> mẹ cũng hứa với con đi mẹ bớt làm đi thể... mẹ mẹ hứa với con là bữa nay mẹ ăn rồi mẹ đi chơi miết xong rồi <laughs> <laughs> để con dâu nuôi vậy rồi hai mẹ con ôm nhau nào dễ thương quá à, anh thấy rằng là đây là một ờ, cặp mẹ chồng nàng dâu hết sức là hạnh phúc và mong rằng cái hạnh phúc này nó sẽ bền vững mãi mãi à, đây là món quà ờ, kỷ niệm của chương trình mẹ chồng nàng dâu à, xin gửi tặng gia đình để ờ, chúng ta nhớ ngày này ha chúng ta tham gia chương trình xin cảm ơn chương trình chúc, cảm ơn quỳnh linh chúc cô chú thật nhiều sức khỏe hạnh phúc chúc cho gia đình êm ấm hạnh phúc mãi mãi nha